mình trưng bày được đa dạng hơn chiều cao của cây hoa mai vàng này là 80 và chiều rộng của cái tán cây này là 60 phần đế của cây hoa mai vàng này là được làm từ inox mà BPD bên trong của cái đế là đá thạch anh đen Vậy thì à, cây hoa mai vàng này của mình giá bao nhiêu vậy anh? À, đối với cây hoa mai vàng cụ thể này thì giá gần 100 triệu đồng và để đa dạng hơn tùy vào nhu cầu tài chính, đầu tư, sản phẩm để làm quà tặng để sử dụng khác nhau của mỗi quý khách khác nhau thì anh sẽ có những kích thước khác nhau và phù hợp với không gian khác nhau, to nhỏ khác nhau. Thì đây là cây hoa mai vàng để bàn nhỏ gọn để được nhiều không gian bàn làm việc, bàn phòng khách, à, bàn à, để hội họp vân vân rất đẹp, rất sang và rất giá trị và đặc biệt là phong thủy. Kích thước của cây hoa mai dắt vàng để bàn này là chiều cao là không phần đế nha không đế là 25 có đế luôn là gần 30 chiều rộng của phần tán cây hoa mai này là 40 giá của cây hoa mai giác vàng để bàn rất dễ thương và đẹp phong thủy giá trị này là trên 20 triệu đồng thì tùy vào kích thước sẽ có giá sẽ khác nhau và cụ thể hai cây này cây này có giá là trên 20 triệu cây này có giá là dưới 100 triệu sắp xỉ 100 triệu tí nhìn đẹp thì có đẹp thiệt nhưng mà nhiều chi tiết gì qua tết chắc là mình vệ sinh cực lắm anh ha kỳ lân mình là đơn vị chuyên chuyên về giải pháp làm những sản phẩm cao cấp luxury à, cái điều mà em hỏi là chắc chắn sẽ có nhiều quý khách hỏi và điều đó anh đã chuẩn bị trước và anh xử lý tất cả mọi công đoạn rồi anh có một bộ dụng cụ chuyên để vệ sinh cái này thực ra với thân chi tiết này được làm từ đồng và giá vàng 24k bây giờ vàng thì thường sẽ dễ bám vân tay đúng không nhưng bây giờ anh lấy tay anh bám rồi nè sẽ không bám vân tay luôn bởi vì anh có phủ lên một cái công nghệ nano đặc biệt là chống bám bụi chống bám vân tay tất nhiên là thể không thể nào tuyệt đối 100% hết nhưng mà nó sẽ chống được vân tay chống bụi rất nhiều lâu chùi cực kỳ dễ luôn nhưng mà à, bên Kỳ Lăng mình đã cung cấp một giải pháp nữa là bộ dụng cụ để chuyên vệ sinh cái này và tự động sẽ sạch sẽ và sáng bóng lại như lúc mới mua vì vậy cái mai này chị Lăng mới nói là cái mai vĩnh cửu và dùng hoài dùng hoài luôn và dùng xuyên suốt ở từ bàn làm việc phòng khách hay là quà biếu tặng đặc biệt là tặng rất ý nghĩa đặc biệt là trong những ngày dịp lễ Tết như thế này và ngoài sử dụng trong dịp lễ Tết thì mình có thể sử dụng xuyên suốt thoải mái bất kỳ ngày nào ở không gian nào vẫn thích hợp đây là hai kích thước được rất nhiều quý khách quan tâm